phần 2 ví dụ bài giảng được không ạ? Ví dụ 1. Một động cơ điện mắc vào màng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220V, tiêu thụ một công suất điện P bằng 2800W. Điện trở của động cơ là R bằng 2 ohm. Hệ số công suất cốt phi bằng 0,43, tính hiệu suất của động cơ. Các em có 4 đáp án: A 80,23%, B 9,31%, C 86,6% và D 92,34%. Được chưa? Vậy thì khi đọc đề rồi thì chúng ta lại có thói quen đó là gì? Hãy trả lời xem câu hỏi cuối cùng hỏi về cái gì? Hỏi hiệu suất của động cơ. Thì trong đầu các bạn luôn luôn phải nhớ ngay à hiệu suất thì bằng gì? Bằng P có x trên P tiêu thụ. P có x thì bằng gì? Viết ra đúng không nhỉ? Sau đó ta gì xáo xào như kiểu nấu ăn ấy, đúng chưa? Một người đầu bếp giỏi giống như một người học sinh khi đọc một đề bài chúng ta phải biết rằng à cái thực phẩm này dùng để làm gì cái dữ kiện này dùng để làm gì cuối cùng cho ta món ăn là gì cuối cùng cho ta cái hiệu suất của động cơ đúng không? Vậy thì H bằng gì? Trả lời được thì ta sẽ làm được bài tập này nhé. Chúng ta cùng đi vào tóm tắt đề bài. Ví dụ 1. À, ta sẽ đi ngược từ kết luận lên giả thiết. Đề bài hỏi hiệu suất của động cơ. H sẽ được tính bằng công thức gì ạ? Bằng gì? Lý thuyết có rồi, bằng P có x trên P tiêu thụ. Có x trên P tiêu thụ. Tất nhiên nhân 100%, đúng chưa ạ? nhân 100 Ok chưa? Rồi, bây giờ ta sẽ nhờ các thông số đề bài cho để ta xem là ta sẽ tính cái gì. Thứ nhất, P tiêu thụ, à đề bài cho điện áp 220V có hệ số công suất rồi, đúng chưa? Và có công suất tiêu thụ có rồi. Như vậy đề bài giả thiết cho cái gì? Giả thiết P tiêu thụ bằng 2800W. Rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Chúng ta có U kia rồi. Vậy thì ta phải tìm được P có x. Vậy thì P có x bằng gì? ta lại có P có x. P có x cộng với P hao phí thì sẽ ra P tiêu thụ. Như vậy sẽ bằng P trừ P hao phí. Thật gọi trừ cho delta P đi cho các bạn quen cái công thức được không ạ? Ok chưa? Lúc này thầy có P có x bằng gì đây? P này có rồi. Delta P thì lại bằng gì ạ? Bằng gì? Bằng Y bình nhân với R à r đã có nhưng y thì chưa đúng chưa y thì lại bằng gì mà tiếp y thì bằng p chia u cốt phi đó cái hay nằm ở đây này cường độ dòng điện qua động cơ cũng chính là bằng lời tiêu thụ đúng chưa rồi p của thầy thì bằng 2.800w chia cho u là 220V rồi nhân với cốt phi ở đây là 0,93 đó ta có y rồi như vậy ta